làm không có thời gian nghỉ cũng chẳng có thời gian để buồn còn phải là làm dâu trời ơi có hôm con nhỏ ấy thằng út rồi này nó bệnh cái thời đấy thuốc thang có đâu cứ ngồi ở dưới võng này này không dám nằm trên giường ngồi dưới võng cứ nhồi nhìn con chằm chằm cả đêm sợ mình ngủ đi mất con nó chết cũng biết người con trai cô mất là mất ở trong nam đúng không mất trong nam lý do tại ờ, sao mất con? Tay nạn cô chú đã mất một cái khoảng thời gian quá lâu để xa nhau rồi đến khi mà cả gia đình được đoàn tụ với nhau một cách chính thức ở trong nam á thì mình lại có một cái sự mất mát rất là lớn đối với người con trai lớn của mình ừ đấy cái cái giai đoạn đó nó như thế nào hả cô ôi dồi, cách nhà ra cái chỗ mua thịt chỉ khoảng độ 40 mét nhưng mà 3 tháng cô không gian đâu cô chán nản cô không thiết gì nữa lúc đó là nó là 20 25 tuổi sau sau đó thì 3 năm thì là, tôi bảo vợ nó là nếu mà ở lại thì bố sẽ xây cho căn nhà để cho hai mẹ con ở yeah. Dạ. còn nếu mà đi lấy chồng thì bố cho mình cho 10 triệu rồi thôi con xin tiền để con về cho cho chồng con đi mua cái xe máy để để làm cái nghề sửa xe nhiều người nói bảo con đã không nuôi lại còn lấy tiền của người ta thế nhưng mà nói thật ra là nó làm dâu mình bao nhiêu năm rồi thì cho nó về nhà chồng nó cũng nghèo thì mình cho nó nó làm vốn thì cái lúc đó mình làm đám cưới thì tôi đứng lên mà tôi đứng lên coi thay mặt nhà gái đám hỏi đám cưới là, là tôi, tôi đứng lên tôi gãi hết Quán tôi, tôi, nói hết sao cô chú lại có thể làm được cái điều tuyệt vời như vậy bình thường mà mình mình, mình con mình thế mà bây giờ nó mới có 25 tuổi nó rất trẻ trẻ thế mà giờ chả nhá để nó ở lại thì nó cũng, cũng tội nghiệp nó đúng rồi thế mà bố mẹ nó thì lại già lại, lại ở quê chúng tôi là cùng xã coi như con của mình rồi bắt đầu có con rồi sau từ khi chú trở về thì bao lâu mình có con 35 sang năm thứ 4 á Sau khi mà có con rồi bao lâu mình mới yêu thương nhau giống như nãy Ngọc Lan hỏi đó Có con thì thì phải có một cái nối kết khác Như vậy chính đứa con đã mang đến cái sự kết nối của cô chú lại với nhau Vậy lúc cô sanh là chú có nhà không chú? Không Sau sanh sau 2 tháng thì tôi mới về Cô cảm thấy buồn cô? đi xanh nữa đầu tiên thì cũng bốn năm sáu người đi theo vậy là cũng đỡ nó cũng không có cảm giác ông bà là... thì cũng nhiều tuổi mới có cháu mà cho nên là cưng lắm chúng tôi ở chung với bố mẹ tôi đến lúc mà bố bố mẹ tôi chết làm dâu đó cô nhỉ ừ. ngày xưa làm dâu có vất vả không cô 15 năm nói chung là cái gì cũng cứ nghĩ là chả có chuyện gì cả bố mẹ chồng nói gì thì cứ im nhưng mà bí quyết nào để cho cô có thể im nhiều đến như vậy chứ nhiều cái cô im nhiều cô cô cũng phải mắc bệnh đau đầu luôn dạ. cô không có nói mình nghĩ thế này này mình nói mình phải được mình nói mình phải thắng dạ. thì mình mới nói thế một mình mình một vé, để bao nhiêu người một vé mình nói làm sao nổi đấy <laughs> thấy chưa con nói cũng có thắng thật là tốt nhất là im nha thực ra thì đúng là, là lấy nhau xong thì tuần là tôi cũng lại, lại đi học học xong rồi ra công rồi lại đi công tác rồi lại đi học năm 82 thì này tôi lại vào trong nam thì mẹ con bà này lại ở, vẫn ở quê năm 90 thì bà ấy là mới đi vào Nam cùng với tôi đến đến bây giờ cô chú mấy cháu rồi ba thằng con trai ba người con trai mà chú cứ đi đi như thế chỉ có một mình cô chăm sóc thôi nói chung là có bố chồng ở nhà hỗ trợ dạ. thế chứ còn nói thẳng là đẻ ba đứa con ông học sinh xấu năm, xong ông ra trường lại vào trong nam này đâu có ăn thua gì đâu như lúc đó một mình cô ở bên cạnh con thế cô có lo lắng gì cho chú hay là cô có nghĩ rằng là chú sẽ có cái gì đó bên ngoài này kia cái chuyện đó thì cô lại nghĩ này, nếu theo như duy tâm có thì giữ không được nếu mà không được không còn giữ vẫn còn cô phải có cái xác định nghĩ như thế cho nên là cô thì nói thẳng là làm nuôi con suốt con rất là thích cái cái câu của cô nói mình có có cố giữ đi chăng nữa mà nó không phải của mình thì nó cũng sẽ không bao giờ là của Đúng mình rồi. chính vì cái suy nghĩ đó mà cô sống một cách rất là thoải mái và cô không phải lo lắng gì hết 6 năm trời cứ đi bằng bẳng như thế khi mà chú ờ, đi công tác như thế chú đi vào miền Nam như thế xung quanh chú có rất nhiều bông hồng thậm chí là có nhiều người ờ, xinh đẹp hơn giỏi giang cô có bao giờ chú một chút gì rung động trước một người phụ nữ nào đó mà mình tưởng chừng như là mình thay đổi thực ra mà nói bảo là không có rung động thì không phải mình có và mình rất là mến người ta và người ta cũng rất yêu mình thế nhưng mà tôi thì tôi nghĩ một điều là dù ai đi chăng nữa thì cũng không bằng vợ mày con mình tôi thật là tôi đi ra ngoài nhiều người yêu cũng đúng rồi có những năm hai năm tôi mới về Đấy. còn bình thường là tết còn tết năm nay tôi về xong đến tết sang năm tôi tôi mới về yeah. Dạ. vì anh biết cái thời đó là năm 82 đến năm 90 là cái tàu xe đi lại rất là khó khăn mua được cái vé tàu để mà về thì được là cả một vấn đề tôi làm gì có vé máy anh như bây giờ cái đó là cái hay đó bởi vì một người đàn ông nào đứng ở giữa một cái xã hội rất là nhiều người đẹp thậm chí rất là nhiều người hơn vợ mình mình chỉ nghĩ là không ai hơn vợ và chính con mình là mình sinh ra thành ra mình luôn hướng về điều đó chứ thật sự là nếu như mà xa cách như thế là cũng dễ nao lòng lắm người ta kêu sao mà cách lòng đúng rồi tôi xuống vĩnh long là từ năm 82 dạ đến năm 92 thì tôi mới lên lên lên Bình Dương. Lúc đó ba thằng con tôi rất là nhỏ, thằng thì ba bốn tuổi, năm tuổi khác nhưng mà yeah. Dạ. tôi tôi lại may quần áo sẵn từ trong này, tôi lại nhờ con hàng xóm ấy là đo để may cho con mình để mà gửi, Tết gửi về. Còn thì sau này là khi mà có điều kiện rồi tôi còn mua, mua gạo để mà gửi về cho cho vợ ở nhà. Đúng là người phụ nữ à, phải nói là kiên nhẫn ha với tình yêu thương con trời chồng như thế mỗi mùa tết trôi qua rồi mùa tết nữa vẫn không thấy chồng mình về như thế mà vẫn cứ chăm chút nuôi con từng ly từng tí và luôn luôn hướng về gia đình mình cũng phải làm để nuôi con mình chứ không nó chết đói <laughs> các cháu không biết mẫu ở trong này thì bao nhiêu vợ chồng người ta ở nhà người ta làm chỉ có mẫu ba mẫu tư thôi là tối đa riêng cô một mình một mẫu hai làm không có thời gian nghỉ cũng chẳng có thời gian để buồn còn phải là làm dâu nhưng mà thời gian ờ, mà nuôi con một mình như vậy á cô vừa làm dâu nè vừa nuôi con một mình cô có cảm thấy tủi thân không trời ơi có hôm con nhỏ ấy thằng út này này nó bệnh cái thời đấy thuốc thang có đâu cứ ngồi ở dưới võng này này không dám nằm trên giường ngồi dưới võng cứ nhồi nhìn con chằm chằm cả đêm sợ mình ngủ đi mất con nó chết cũng biết nó nóng như là mình ôm hòn than thế này này không một lời chưa than không một lời oán trách cái chuyện mà chăm con bệnh ban đêm là cái người mẹ khổ lắm cực lắm ừ. mỗi khi mà con của con nó bệnh á ừ, con sợ nhất là ban đêm mà bạn bị sốt tại vì trẻ con là ban đêm Đúng là rồi. sốt mà mình nhiều khi ban ngày mình làm việc mệt quá cái ban đêm là mình hay bị ngủ thiếp đi mà những cái lúc mà mình ngủ thiếp đi như vậy nó rất là nguy hiểm cho con thế mới không dám nằm xuống giường mà phải ngồi ở võng không dám nằm luôn đó chú tại vì nằm là sẽ ngủ cái năm tám mươi ông ấy cũng đem giấy tờ về thì ông cũng bảo ngồi thôi vào trong này đi cùng làm việc cùng với ông ấy yeah. Dạ. thế ông bố chồng tôi cho câu này này tao ở với chúng nó từ thằng bé giờ bây giờ mày đem vợ đem con mày thì tao chết cho nó rồi mến tay mến chân cháu rồi thế tôi bảo với ông bảo mà nói thật như này, này vợ chồng sống với nhau rồi còn lâu một bên tình một bên hiếu thì anh nghĩ như thế nào bố thì bây giờ cũng già rồi mà mình không ở trọn vẹn con cũng lớn rồi thì để đến bao giờ mà bố mất thì mình thì mình đi thế là đúng ông mất thì tôi đi quá tuyệt vời ông nghĩ ngẫm một hồi ông bảo là thôi thì bây giờ mày đem vợ mày đi còn mày để lại giá cháu tao <laughs> vợ đi rồi. còn bỏ con ở nhà thì lại càng không yên tâm mà làm sao để cắt tình ông cháu được đúng rồi khó lắm khó lắm à, tình mẹ con lại càng không cắt được nên đúng thôi rồi. ở nhà luôn thôi ở nhà luôn trọn vẹn đó cũng là sự hy sinh dạ, đúng đáng rồi. trân trọng rồi sau đó mình đoàn tụ một mái nhà từ năm mấy đến năm 90 dạ. ăn tết xong thì bà ấy vào bà ấy vào được đúng một tuần thì tôi lại đi ra bắc tôi học 3 tháng trời đất ơi ngang trái người vào thì người lại đi tiếp tục cô đơn một mình lớn lúc đó lại ở với lại lại là mẹ tôi bữa thứ bảy là tôi lại chạy chạy xe máy là là về nhà cùng với với con trai với lại với lại là, là bà mẹ thế sau 3 tháng thì tôi, tôi lại yeah. Dạ. vào rồi bây giờ chú chú ở bình dương ở bình dương bây giờ mình ở chung với mấy đứa cháu hay không là... tôi gì con hai thằng con này là tôi đều làm cho nó ở riêng hai ông bà ở với nhau à. với lại coi như là cái thằng cháu là đích tôn bố nó là mất năm 96 à, dạ thì lúc đó nó mới có 5 tuổi thôi dạ. thế là mẹ nó sau được 8 tuổi thì là mẹ nó đi lấy chồng trước khi đi thì mẹ nó bảo thôi thì cho cho con là để lại bé ở đây để để ông bà chăm thế, thế là tôi nuôi nó từ bé đến giờ yeah. Dạ. năm nay nó 30 rồi nuôi 25 năm rồi <laughs> nói chung là từ năm 90 đến bây giờ thì cũng đã là 30 năm rồi bà ấy vào vào trong trong này rồi yeah. Dạ. và gia, gia đình vợ chồng con cái là, là đoàn tụ rồi yeah. Dạ. thế thì xây dựng kinh, kinh tế lúc đó nó mới ổn định yeah. bây giờ thì cô chú làm công việc gì tôi về hưu được 10 ờ, năm rồi thế còn thì bà ấy thì vẫn từ từ lúc vào 30 năm nay rồi thì chỉ có ở ở nhà nội trợ thôi bây giờ cô có mãn nguyện với cái hạnh phúc mình ờ, từ hồi xưa đến giờ không cô có mãn nguyện dạ cho nên rằng nói thẳng ấy là cuộc đời ở với nhau thì cũng như là trên một con cuộc ừ, đường đời đi cũng có lúc nó gập ghềnh thế nhưng mà cũng như các cụ thời xưa bảo đấy thống cả thì đừng ngã tay chèo những cái lúc mà gian khó thì người ta khổ thì mình cũng khổ phải thương lấy nhau người con trai cô mất là mất ở trong nam đúng không mất trong nam lý do ờ, tại sao mất con Tay nạn cô chú đã mất một cái khoảng thời gian quá lâu để xa nhau rồi đến khi mà cả gia đình được đoàn tụ với nhau một cách chính thức ở trong nam á thì mình lại có một cái sự mất mát rất là lớn đối với người con trai lớn của mình ừ đấy cái cái giai đoạn đó nó như thế nào hả cô ôi giời, cách nhà ra cái chỗ mua thịt chỉ khoảng độ 40 mét này nhưng mà 3 tháng cô không gian đâu cô chán nản cô không thiết gì nữa mình nuôi con bao nhiêu năm từ ở ngoài hà nội vào đến thành phố Vĩnh Long rồi vào đến thành phố Hồ Chí Minh nhưng cuối cùng lại bị tai nạn thế mất đi một người con yêu thương như thế lúc đó đúng là một cái tổn thương nó vô cùng lớn đó chú nhỉ lúc đó là nó là 20 năm tuổi sau sau đó thì 3 năm thì là, tôi bảo vợ nó là nếu mà ở lại thì bố sẽ xây cho căn nhà để cho hai mẹ con ở yeah. Dạ. còn thì nếu mà đi lấy chồng thì bố cho cho 10 triệu ừ, thôi con xin tiền để con về cho cho chồng con đi mua cái xe máy để để làm cái nghề sửa xe nhiều người nói bảo con đã không nuôi lại còn lấy tiền của người ta thế nhưng mà nói thật ra là nó làm dâu mình bao nhiêu năm rồi thì cho nó về nhà chồng nó cũng nghèo thì mình cho nó nó làm vốn thì dạ. cái lúc đó mà nó đám cưới thì tôi đứng lên mà tôi đứng lên thay mặt nhà gái đám hỏi đám cưới là, là tôi tôi đứng lên tôi gả hết tôi lo tôi, tôi lo hết sao cô chú lại có thể làm được cái điều tuyệt vời như thì vậy bình thường thì mà con mình, mình mình con mình thế mà bây rồi. giờ nó mới có 25 tuổi nó rất trẻ thế bây giờ chả nhẽ để nó ở lại thì nó cũng, cũng tội nghiệp nó đúng rồi thế mà bố mẹ nó thì lại già lại, lại ở quê chúng tôi là cùng xã coi như con của mình rồi bây giờ nó cũng vẫn vẫn về nó vẫn gọi là bố mẹ cái điều này nó thật sự là nó vốn quý từ những cái tấm lòng của những người cha người mẹ những cái ờ, bố chồng và mẹ chồng đó à, bởi vì con mình không may đã ra đi rồi bao nhiêu sóng gió đã qua đi rồi tất cả phong bao bão tố nó cũng đã trôi xa và bây giờ hạnh phúc đoàn tụ đã đến gia đình mình những cái nụ cười hạnh phúc mang nguyện như thế sự là một cái câu chuyện tình rất đáng ngưỡng mộ tôi tôi rất cảm dạ. ơn bà ấy là cái tính tình của bà ấy rất là tốt rất là chịu thương chịu khó và nhịn được mặc dù chúng tôi là cưới nhau 50 năm nay rồi thế nhưng mà chưa bao giờ vợ chồng xô xát chưa bao giờ cãi nhau để à, đáp lại cái tình cảm cái à, câu chuyện của cô chú đem tới cho chương trình thì chương trình cũng có một phần quà bí mật dành cho cô chú bây giờ thì xin mời cô chú hãy hướng mắt lên màn hình anh chưa tới làng quan họ tròn tình nghe canh hát cháo duyên anh, anh chưa đến làng sông cầu ngàn đời vui sông nước lơ thơ anh cũng chẳng biết đến bao giờ ngồi tựa màn thuyền buông câu hát đợi chờ nếu mà nói về ông bà thì không có cái lời nào để mà tả được cả hết nuôi con từ giờ tới nuôi cháu mình cũng làm cho cha mẹ buồn tại vì cũng lỗi do mình không nghe lời cha lời mẹ thành ra mình bây giờ nó mới vậy chứ nếu mà nghe lời ông bà thì ờ, vợ chồng em thì bây giờ cũng cũng cũng không đến nỗi nào cả buồn là buồn là, là do mình làm cho cha mẹ mình buồn thôi có những điều mình là đàn ông mà đôi khi mình mở miệng ra mình nói ra thì ví dụ mình là con gái mình dễ nói với ông bà hơn là là con trai đến bây giờ thì nói chung là con chỉ muốn ông bà là, là sống lâu với con với cháu thôi có những điều con muốn xin lỗi ông bà rất nhiều nếu mà xin lỗi thì muộn cũng không phải là muộn mà sớm cũng không phải là là sớm nữa con chỉ mong cha mẹ sống lâu với con thôi nhân cơ hội này thì con đứng là con con xin lỗi cha lỗi mẹ từ xưa đến giờ con không có nghe lời cha lời mẹ con cũng mong cha mẹ là tha thứ cho con những sai lầm của con trước đây con chỉ mong như vậy thôi còn sau này con sẽ hứa với cha với mẹ là con sống làm sao để cho cha mẹ an hưởng tuổi già dạ vui vẻ chú cảm cảm xúc thế nào với những lời chia sẻ vừa rồi của con mình hả chú trước ấy thì tôi có có nhiều cái điều buồn về con cái nó cũng chưa được là ngoan lắm thế nhưng mà được mấy năm nay rồi thì các, các con nó cũng lớn và nó có cái biết suy nghĩ nó cũng đã đã đã có sự thay đổi thế thì thực ra mà nói thì bố mẹ thì cũng chẳng cần gì cả đâu yeah. Dạ. chỉ cần mong cho các con là sống hạnh phúc thôi các con không cần phải học ai cả chỉ cần học bố học mẹ thôi có bao giờ cãi nhau đâu cũng mà cuộc sống gia đình vẫn đầy đủ vẫn sung túc vẫn hạnh phúc mong sao các con nên là sống làm sao cho nó hạnh được hạnh phúc gia đình êm ấm đó là một trong những cái điều mà bất kỳ một bậc cha mẹ nào cả dù con mình có lỗi lầm trong xảy ra bất cứ điều gì thì cái tình yêu của cha mẹ đối với con là không thay đổi và bao giờ cũng là sự tha thứ cả ở đây thì con ờ, quan sát con thấy ờ, những giọt nước mắt của hai anh con trai đã rơi ra và thường thì đàn ông mà khóc thì có lẽ là họ nhiều cảm xúc lắm thì họ mới rơi được nước mắt và con nghĩ rằng là ngày hôm nay khi mà hai anh nghe được cái câu chuyện của cô chú nghe được sự hy sinh của cô từ lúc lấy chồng cho đến tận bây giờ thì hai anh cũng thấu hiểu được cái sự vất vả của mẹ và hai anh cũng biết được mình đã làm những cái lỗi gì để mà ngày hôm nay con tin một điều rằng sau ngày hôm nay và là hai anh đã có cái sự thay đổi uh, rất là tích cực để không làm cho cha mẹ buồn nữa thôi nào mình đừng khóc nữa nào gia đình của mình mình hãy vui lên bởi vì bây giờ là đã đến cái giai đoạn là mình đã tận hưởng cuộc sống rồi ha cô chú ha bây giờ là mình đã có thể an tâm về các con nè chúc cho gia đình của mình lúc nào cũng nhiều niềm vui à, lúc nào cũng nhiều cái sự đồng cảm cũng như là chia sẻ với nhau thật cảm ơn ờ, anh Bình Linh và chị ờ, Lan bao nhiêu sóng gió như thế khó khăn như thế nhưng mà cũng vẫn vượt qua được dạ. hết tôi thì tôi có làm bài thơ tặng bà ấy. em là tất cả của anh là vì sao sáng long lanh giữa trời là vầng dần nhật nguyệt dạng ngời là tiếng chim hót cho đời thêm yêu Em là ngọn sóng thủy diều vỗ vào bờ cát Anh nhiều nụ hôn Em là chiếc túi càn khôn Giúp cho anh được sớm hôm thanh nhàn Em là một sợi dây đàn Giúp anh gạt bỏ lo toan ưu phiền Em là cô tấm thảo hiền Em là cung nữ là tiên trên trời Em là người bạn tuyệt vời Em là người vợ suốt đời Anh yêu Hay quá Quá hay chú ạ để đáp lại những tình cảm của cô đã dành cho chú và gia đình trong những cái thời gian qua một bài thơ đã nói lên tất cả mọi thứ và khi chú đọc bài thơ đến đoạn cuối gần như chú ngẹn ngào chú ngào dạ chỉ còn một câu đó thôi thì chắc chắn giọt nước mắt đã rơi và bây giờ thì một lá thư gửi quá khứ dành cho cô đây là lá thư mà chú gửi cho cô Em thương yêu, đã 50 năm rồi em về làm dâu nhà anh anh có rất nhiều điều muốn tâm sự cùng em nhưng mà anh chưa nói ra được anh cảm ơn em thật nhiều vì kể từ khi cùng anh xây dựng gia đình chúng mình đã trải qua biết bao sóng gió khó khăn nhất là khi chúng ta mới lấy nhau em ở nhà làm dâu cùng cha mẹ còn anh thì đi học rồi đi công tác ở xa em chỉ làm dâu mà không có chồng một mình em gánh vác công việc trong gia đình trong khi cha mẹ thì già yếu các con thì còn quá nhỏ kinh tế thời bao cấp thực sự khó khăn anh biết bản thân em vất vả nhiều nhưng anh không giúp được gì cho em cả ngày cưới cũng chẳng có hoa cũng chẳng có nhẫn để mà trao cho nên em đã phải chịu thiệt thòi rất nhiều khi anh ra trường thì lại vào nam công tác thế là vợ chồng mình lại đằng đẵng xa nhau có khi một năm á hai năm thì anh mới trở về thăm nhà thăm cha mẹ thăm vợ con một lần em lại phải một mình chăm sóc gia đình nuôi dưỡng cha mẹ chồng và nuôi dạy con cái Đến năm 1990 thì em và các con vào Nam cùng anh Cùng chung tay gánh vác lo cho gia đình Và cũng từ đó biết bao nhiêu biến cố đã xảy ra Cha mẹ mất nè Rồi con trai lớn của chúng ta cũng không may mà bị tai nạn giao thông rồi mất anh tưởng chừng mình không thể vượt qua được nhưng nhờ có sự động viên và chia sẻ của em đã giúp cho anh vượt qua được những đau thương và mất mát đó anh biết có nhiều lúc bản thân em thấm mệt nhưng em vẫn âm thầm chịu đựng để cho anh vui vợ chồng mình đã vượt qua được tất cả để giữ vững cho gia đình mình thật hạnh phúc em chưa một lần than vãn chưa một lần trách chồng mắng con em là hậu phương vững chắc giúp cho anh hoàn thành nhiệm vụ cho đến ngày hôm nay Em thương yêu à Thật ra thì anh muốn nói với em rất nhiều Và muốn cảm ơn em thật nhiều Nhưng em ạ à, Anh nói ít thì em cũng hiểu nhiều đúng không? Anh chỉ mong rằng 50 năm qua Vợ chồng mình đã rất hạnh phúc bên nhau rồi Thì thời gian còn lại Chúng mình càng yêu thương nhau nhiều hơn nữa Để bù đắp những thiếu thốn Những mất mát của thời gian qua anh cảm ơn em rất nhiều em là người bạn tuyệt vời là người vợ suốt đời anh yêu cảm ơn anh cảm ơn anh thương quá chú thương thật á chú có nói gì với cô trong lúc này không ngày cưới thì cũng chẳng được tặng hoa yeah. Dạ. cũng chẳng được tặng nhẫn được tặng bao tặng bông nhân dịp hôm hôm nay ở đây là có anh quyền linh và chị ngọc lan ở đây thì anh sẽ tặng em để bù đắp lại trời ơi hay quá trời ơi trời ơi thương quá